cái thanh khoản thị trường đạt đâu đó khoảng 11.700 tỷ và khối lượng giao dịch đâu đó khoảng là 527 triệu cổ phiếu thì cái mức giao dịch này mình cho rằng nó cũng không phải là quá là cao không phải là quá là cao đối với thị trường chung nữa rồi về thanh khoản thị trường thì à, thanh khoản ngày ngày hôm qua thì nó thấp hơn hôm kia một chút thì không quá nhiều hôm kia thì đâu đó khoảng 14.000 tỷ hôm qua thì đâu gần đâu đó khoảng gần 12.000 tỷ đúng không ạ à, rồi đi lược sơ một chút xíu qua thêm về cái à, về về nước à, ngoài về khối ngoại hôm qua thì à, bán ròng rất là nhẹ thì đâu đó khoảng gần 5 tỷ đồng 5 tỷ 5 tỷ và từ doanh ngày hôm trước đó thì mua ròng thì hôm qua thì mua ròng ít hơn giá trị mua ròng có ít hơn luôn à, hầu như là không có không có biến động không có giá trị giá trị mua bán quá nhiều đúng không rồi à, tiếp theo là chúng ta để tập trung chủ yếu vào cái câu chuyện của viên đấy viên index giai đoạn này thì à, như các chị nhìn này nhìn trên biểu đồ này các chị thấy là hiện tại VN-Index đã chạm vào vùng 1143 điểm đúng không? 1143 điểm tức là nó đang ở vùng đáy nó đang vùng đáy của ờ, các cái đợt test trước ví dụ như các chị thấy là từ viên index ra đoạn này nó rơi thụ cho đoạn này nó rơi xuống đoạn này sau nó đi lên sau đi thùng xuống đoạn này tiếp à, test đáy lần thứ một hai ba bốn lần lần thứ tư và hiện nay với cái gia tốc rơi như thế này mình khả năng là khả năng cao là vn index vẫn còn rơi nữa vẫn còn rơi ờ, xuống vùng nào thì mình chưa biết khả năng cao là vùng ờ, đâu đó khoảng 1200 à, ờ, vùng khả năng cao là nó sẽ rơi xuống loanh quanh loanh vùng 11 1117 điểm khả năng cao là như vậy thì còn đáy mới của VN-Index ở đâu thì chúng ta phải cần cần thêm thời gian để, để VN-Index test mà xác nhận đã đúng không bởi vì các các anh chị thấy là nếu mà VN-Index mà nó tạo đáy á, thì nó sẽ có những cái phiên hồi xanh hồi lên tuy nhiên các chị thấy này hiện tại cho tới tính cho tới thì thời điểm hiện tại là hầu hết là tất cả là những phiên giảm chưa hề chưa hề có một phiên xanh nào cả một phiên đỏ hai phiên đỏ ba phiên đỏ đây cái phiên hồi lên này là phiên uh, phiên cái phiên ngày uh, à, 25 thì nó giảm quá mạnh đúng không? phiên nhưng mà phiên ngày 26 thì nó không không không ờ, nó có hồi lên nhưng cuối cuối cùng thì lực cái lực bán nó đã áp đạo lực mua và nó quay lại quay đầu giảm tiếp đúng không? và phiên hôm nay đúng không nó lại tiếp tục giảm tiếp thì với cái nhà tốc rơi như này mình cũng rất là, rất là quan ngại khi uh, viên đất khả năng cao sẽ tạo một cái đáy mới và test uh, test thì đối với thị trường hiện, hiện nay nó sẽ có hai kịch bản xảy ra một đó một là khi nó rơi với biên gia tốc lớn như vậy nếu như dòng tiền tham gia bắt đáy lớn thì nó sẽ hồi lên nó sẽ hồi lên đúng theo hình kiểu hình nhọn tam giác kiểu như vậy nếu như dòng tiền tham gia bắt đáy lớn đó, tất nhiên nó không thể chạy đến vùng này đâu nên mình nghĩ nó sẽ chạy lên loanh quanh vùng này thôi vùng này là vừa sau đó bắt đầu điều, điều chỉnh đi ngang đi ngang và được điều chỉnh điều chỉnh đưa xuống đó là thị trường ờ, đó là một kịch bản kịch bản thứ hai là mà kịch bản này đối với hai kịch bản này xác suất xảy ra cũng là 50 phần 5 50 phần trăm nha tại vì à, các bạn biết thường thường những vùng đáy này nó nó khá là cứng giai đoạn này đúng không ạ rồi kịch bản thứ hai nữa là gì kịch bản thứ hai là nó tạo một đáy mới xuống vùng loanh quanh ở vùng bên dưới này hoặc là vùng này đấy loanh quanh vùng một ngàn một ngàn mốt thì chúng ta đợi xem các tín hiệu của thị trường nó sẽ diễn biến như thế nào thôi và hiện như các chị thấy là hiện nay tất cả các cái đường MA 50 100 hay 200 hay đường em 10 ấy, thì nó đều à, nó đều có xu hướng cắm mặt xuống rồi nó đều có xu hướng đi xuống rồi đúng không ạ chúng ta đợi thôi đợi còn à, hành động giai đoạn này thì à, mình vẫn nói rồi tập trung vào quá trình danh mục là phần chính đúng không các một số hầu hết tất cả các cổ, cổ phiếu thì mình không có khuyến nghị tham gia mua từ đầu tháng 9 đến nay ít rất ít cổ phiếu mình tham khuyến nghị tham gia mua còn à, đối với các anh chị mà có ý định mua mới giai lần này ấy, mình mình khuyến nghị các anh chị à, khoan hãy mua mới khoan hãy mua mới đợi thị trường nó test xong đoạn nó test đáy xong đoạn rồi hãng tham gia mua thì nó mới an toàn hơn nó an toàn hơn đúng không tại vì bởi vì chúng ta mua sau thị trường chung một hai phiên hai phiên thì chúng ta vẫn không phải là chúng ta cũng không phải lợi nhuận chúng ta nó vẫn rất là tốt không nên uh, mạo hiểm bắt đáy với một cái đợt rơi mà gia tốc nó lớn như vậy và thị trường giai đoạn này thì nó khá là giống thị trường năm giai đoạn năm 2018 các chị đây nó gì theo nó khá nó sống nó khá là giống đoạn này rơi này đi lên xong rồi rơi này đi lên xong rồi rơi tạo đánh mới rồi bắt đầu sau đó một cái quá trình đi lên này nó giống giai đoạn này đây các chị thấy không ai cũng nghĩ đây là đáy rồi nhưng mà đi lên sau đó rơi một cái cú tiếp và khi một cái vùng đáy đáy cụ tạo đây đáy cụ à, một cái phần đáy mới tạo đây đúng không ạ thì nó vẫn đi lên sau đó rơi một tiếp vùng đợt nữa nhưng mà nó là quanh quanh cái vùng đáy đáy vùng cái vùng đáy này đúng không ạ cái vùng mà, chín tám trăm chín trăm này quanh quanh lên quanh vùng này rồi sau đó mới tiếp tiếp tục đi ngang và thị trường năm 2018 là một giai đoạn cực cực kỳ khó đánh cực kỳ khó đánh đó thì từ giai đoạn này mình nghĩ nó có những diễn biến mà nó, nó khả năng cao cũng có khả năng có khả năng nó sẽ bùng vào này đó, rồi sau đi lên đi lên một khúc nữa đi lên một đoạn lâu loanh quanh loanh quanh thì xong bắt đầu lại rơi xuống nó sẽ đi ngang đi ngang đi ngang đó là thị trường năm 20 giai đoạn này là như vậy à, về về các cái chiến lược mà để à, chúng ta hạn chế tỷ trọng thua lỗ khi mà chúng ta còn tiền mặt thế nào thứ nhất là khi mà thị trường đang rơi ấy, là hạn chế mua mới đúng không ạ còn nếu như anh chị nào có hàng sẵn rồi như mình lấy ví dụ nha như anh bị kẹp anh chị bị kẹp hàng ở trên này đúng không ạ và hiện hiện tại thì, thì giá nó ở vùng này nhưng mà làm sao để chúng ta có thể giảm thể giảm thiểu thiệt hại khi mà chúng ta trung bình giá xuống kể cả chúng ta trung bình giá mua nó thấp hơn đó. thứ nhất là các chị hạn chế mua khi mà nó đang rơi đợi nó test đáy xong rồi khi mà thị trường bắt đầu có tín hiệu đi lên thì cái lúc đó các chị mua thì cái khoảng cách từ khi các chị mua từ vùng giá này mua từ vùng, vùng giá này thì các chị mua ở đây thì các chị vẫn có lại nhiều mà đúng không ạ mạo hiểm chúng ta không mạo hiểm chúng ta mạo hiểm nhưng mà chúng ta phải có căn cứ nha chúng ta không phải mua bất chấp đây đúng không ạ chúng ta sẽ ờ, đợi nó test đáy nó đi lên nó có một số phiên xác nhận xu hướng đi lên giống như đoạn này chẳng hạn đây nó có một số phiên xác nhận có dòng tiền vào này dòng tiền vào này đúng không ạ chúng ta mới tham bắt đầu tham gia vì các anh chị mua đoạn này thì vẫn nó, nó vẫn khá là ổn đâu khi kẹp hàng đây thì các chị mua đoạn này thì nó vẫn khá là ổn khi chúng ta trong bình giá thì giá nó mà nằm ở tầm này thì lên lên khi mà thì được lên đoạn này chúng ta vẫn có lời vẫn có thể thoát hàng được đúng không ạ còn nếu như các chị mua mua ở ờ, những phiên thị trường đang rơi như thế này thì chúng ta không biết được mà khi mà cái bản chất khi, khi mà thị trường nó rơi chúng ta rất là tâm lý rất là tâm lý đúng không ạ thì ờ, cái đó là cái phương pháp mà phương pháp mà để trung bình giá để nó an toàn hơn nó an toàn hơn là cái việc các chị nếu như cái uh, ờ, giai đoạn này các chị mà kẹp kẹp hàng ở đây xuống đây các chị mua xuống đây các chị mua và xuống đây các chị mua nữa vậy thì các anh chị có đủ tiền để mua khi mà đất tràn nó xuống tận vùng này không thôi nó là nó mới là vấn đề đúng không ạ đấy thì chúng ta cứ đợi cho nó hồi lên chúng ta mới mua nó cho nó thoải mái không vấn đề gì cả đối với thị trường đoạn này nếu như anh chị nào mà mua cầm dài đúng không? cầm ba hai ba năm thì mua thoải mái không vấn đề gì cả nó chiết khấu vùng khá là tốt chặt khá là tốt rồi à, và cuối cùng thì là cái video ngày hôm nay mình làm video rất rất là ngắn tại vì thứ nhất là có rất rất là rất là nhiều anh chị ở các khu vực miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng thì chịu thiệt hại à, thiên tai rất là nhiều à, mình à, mình à, lấy làm chia buồn cho các anh chị mà có gia đình ở đây à, cái thứ hai nữa là những anh chị nào mà có gia đình ở khu vực miền Trung thì nên cân nhắc gọi điện về hỏi thăm gia đình người thân đợt này mình thấy đợt này mưa bão này cơn bão này gọi là siêu bão khá là lớn ở các ở các vùng tỉnh à, xa như nghệ an là mình thấy mức tốc độ mưa và gió cực kỳ lớn rồi gãy độ cũng rất là nhiều cây còn các vùng tâm bão thì mình cũng không tưởng tượng được là nó sẽ lớn như mức nào đấy thì uh, hy vọng rằng uh, các anh chị uh, quý anh chị quý nhà đầu tư hay là các uh, anh chị có thể bảo toàn bảo toàn là ta sẵn bảo toàn được tính mạng là à, sau này chúng ta sẽ có cơ hội làm lại có có cơ hội xây dựng lại tài sản của mình à, xin cảm ơn các chị đã lắng nghe video ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại